7 ngôi đền bí ẩn nhất trên thế giới. Thời gian gần đây, người ta đã liên tục tìm thấy nhiều kiến trúc cổ đại với độ chính xác và nghệ thuật hoàn mỹ. Trong đó có những ngôi đền không những có kiến trúc đặc biệt mà sở hữu cả những kỹ thuật hiện đại. Ngày nay, người ta cũng khó có thể làm được một công trình tương tự như vậy. Không những thế, một số công trình còn cất giấu những kho báu khổng lồ, kèm theo đó là những lời nguyền chết chóc cùng vô số bí ẩn mà các nhà khoa học cho đến nay vẫn chưa có thể có câu trả lời. Đền thờ Vrihadyeswarar Ngôi đền thờ Vrihadyeswarar là một ngôi đền vô cùng quan trọng của người Ấn Độ. Nó được vua Rasa Rasa Chola I của triều đại Chola xây dựng vào năm 1010 với độ cao lên tới 66 mét. Đây cũng là một trong những ngôi đền cao nhất thế giới, tọa lạc trên một khu vực có diện tích rộng 320.000 km vuông ở phía tây Tanjavur, Ấn Độ. Đây là một ngôi đền bằng đá granite đầu tiên trên thế giới được hoàn thành. Không chỉ có vẻ đẹp hùng vĩ và bề thế, ngôi đền còn mang trong mình hướng bí ẩn thách thức các nhà khoa học. Ước tính có từ 130.000 tấn đá granite đã được dùng để xây dựng toàn bộ đền thờ. Làm thế nào mà có người thời đó với trình độ khoa học của thế kỷ 11 lại có thể di chuyển những khối đá nặng tới 80 tấn từ khoảng cách 60 km và đặt chúng một cách chính xác hoàn hảo lên đỉnh của ngôi đền. Ngoài ra, việc các thợ điêu khắc làm thế nào để chạm khắc bức tượng thần bò Nandi nặng 20 tấn chỉ trên một phiến đá duy nhất cũng là một bí ẩn chưa có lời giải thích. Đền thờ Padmanabhaswamy Đền thờ Padmanabhaswamy là một ngôi đền Hindu nằm ở Tiruvananthapuram, thủ phủ bang Kerala, Ấn Độ. Đền thờ Padmanabhaswamy được xây dựng vào thế kỷ 16. Nó từng thuộc sở hữu của hoàng gia vương triều Travancore trước khi chuyển giao quyền chủ quản cho chính quyền bang Kerala vào năm 1949. Nếu nhìn từ xa, bạn cũng có thể choáng ngợp trước lối kiến trúc độc đáo và tráng lệ của ngôi đền. Chỉ có nắng chiếu vào toàn bộ công trình sẽ sáng lên như một khối vàng khổng lồ. Thực tế thì đây cũng là một ngôi đền nắm giữ kỷ lục giàu có nhất thế giới vì nó chứa rất nhiều vàng, trang sức và đá quý. Chính điều này đã thu hút những kẻ trộm kho báu tìm đến. Kiến trúc của ngôi đền gồm có 6 đường hầm được đánh dấu từ A đến F. Muốn đi vào kho báu, kẻ trộm sẽ phải đi qua 6 cửa với những bức tượng sáng bằng đá cảnh giữ. Người ta đồn rằng để mở những cánh cửa này không phải là một điều dễ dàng, thậm chí sẽ dẫn đến tai họa cho kẻ đột nhập vì những lời nguyền cổ xưa. Năm 2001, các nhà khảo cổ học đã khai cuộc đường hầm A, và chỉ tính riêng kho báu ở nơi đây cũng đã khiến người ta phải choáng ngợp. Sợi dây chuyền vàng dài đến 6 mét, nặng khoảng 2,5 kg, hàng ngàn trang sức đá quý cùng tượng thần khảm 1.000 viên kim cương. Bên cạnh đó, còn có hàng trăm vương miện cùng vô số hòn ngọc lục bảo. Thậm chí thời báo Asia Times từng ước tính giá trị trong ngôi đền có thể lên đến hơn 100 tỷ USD nếu người ta khai của hết các đường hầm Tuy vậy, cũng đã có rất nhiều vụ mất tích hoặc cái chết không rõ nguyên nhân sau khi chính phủ khai phá các căn hầm. Nhiều người đồn đoán rằng đây chính là lời nguyền dành cho những kẻ dám kinh động đến nơi ở của các vị thần. Hiện nay, các nhà chức trách đã buộc phải ra lệnh giới nghiêm khu vực đền thờ với lực lượng cảnh sát dày đặt camera giám sát 24 trên 7 nhằm bảo vệ kho báu bí ẩn trước những kẻ dầm. Theo nghiên cứu, người ta tính toán được rằng khoảng 400.000 tấn đá được lấy ra trong quá trình xây dựng. Điều này cần tới hàng thế kỷ lao động thủ công, chứ không phải chỉ một vài năm. Tuy vậy, theo các nhà sử gia Ấn Độ thì lại không hề có ghi chép nào về một công trình khổng lồ trong thời gian dài như vậy. Nhưng có lẽ còn một câu hỏi lớn hơn là làm sao người xưa có thể tạo nên một kiệt tác từ đá núi như vậy chỉ với những công cụ thô sơ, trong khi con người của thế kỷ 21 còn khó mà thực hiện được. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Đền thờ Gobeli Temple Đền thờ Gobeli Temple là một ngôi đền trong thời kỳ đồ đá mới, nằm ở vị trí cách mặt biển khoảng 762 km, trên đỉnh của một ngọn núi ở trung nam vùng Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ. Các kết quả nghiên cứu cho thấy Gobeli Temple có niên đại vào khoảng 12.000 năm tuổi, lớn hơn gần 7.000 năm so với vùng lưỡng hạt. Độ tuổi này có vẻ cho thấy đây mới chính là cái nôi của nền văn minh nhân loại. Niên đại hình thành của Gobeli Temple cũng sớm hơn hàng ngàn năm so với quần thể cự thạch Stonehenge và Đại Kim Tự Tháp. Ở Gobeli Temple người ta tìm thấy những thứ trái ngược với kiến thức thông thường về tiến trình phát triển của loài người và nền văn minh. Sau 13 năm nghiên cứu, các nhà khảo cổ đã thất bại trong việc tìm kiếm công cụ cắt đá độc đáo mà họ mong muốn được tìm thấy. Thậm chí họ chẳng tìm được bất kỳ dụng cụ nào. Làm thế nào để tạo ra những chiếc cột cao gần 6 mét được điêu khắc hoàn hảo, có niên đại từ 11.000 đến 12.000 năm trước mà không sử dụng bất kỳ thứ gì khác? Có vẻ như Goblet Temple không được tạo ra để phục vụ cho mục đích sinh sống, mà nó có thể là một thánh đường tôn giáo. Các nhà khoa học mới chỉ khai quật được gần một phần mười khu vực này, nhưng chừng đó đã đủ để khiến họ cảm thấy kinh ngạc trước một công trình còn lớn hơn Stonehenge đến 7.000 năm tuổi. Tại Gobekli Tepe, chúng ta có thể tìm thấy những bức họa, các hình tượng các sinh vật như Tatut, lợn hoang và ngỗng, vốn là những động vật không có mặt ở địa phương. Điều thú vị khác là vị trí cách Gobele Temple khoảng 563 km được nhiều học giả tin đó là nơi an nghỉ của con tàu Noa nổi tiếng. Vì vậy, các hình khác động vật của Gobele Temple gợi mở một thời kỳ lịch sử của vùng, thì các quần thể động vật bản điện có thể có một nguồn gốc hoàn toàn khác. Vậy thì liệu Gobele Temple và tàu Noa có mối liên hệ với nhau theo một cách nào đó hay không? một số nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng sự kiện đèo hồng thủy và câu chuyện tương tự với tàu Noa đã được ghi lại trên các trụ đá của Kobele Temple. Nếu điều đó là chính xác, thì rất có thể đại hồng thủy chính thực ra là xảy ra vào cuối kỷ băng hà, sớm hơn so với giai thoại trong Kinh Thánh. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng Gobele Temple được bao bọc cẩn thận dưới cát, khiến toàn bộ khu vực thực sự bị chôn vùi. Vậy nhưng có một số điều đáng kinh ngạc khiến chúng ta phải đặt nhiều nghi vấn cho nơi huyền bí này. Ai đã xây dựng Gobele Temple và mục đích để làm gì? Và liệu có phải vô tình mà ngôi đền bí ẩn này có thể bảo tồn cho đến ngày nay? Đền Borobudur, Indonesia Nhắc tới Indonesia, du khách thường liên tưởng tới Bali, hòn đảo với những bãi biển xinh đẹp nhưng biểu tượng của quốc gia Hồi giáo này lại là ngôi đền Borobudur. Công trình kiến trúc Phật giáo thuộc hàng lớn của kính và kỳ vĩ thế giới. Vẻ đẹp của Borobudur được ví như đóa sen rực rỡ nổi giữa lòng hồ. Borobudur có kiến trúc hình dáng và cảnh quan khác xa những đền thờ truyền thống của Indonesia – công trình này nổi bật giữa ngọn đồi xanh mướt trên vùng đồng bằng Kharu, Tru Phú, vốn được bao bọc bởi những dãy núi màu lam tuyệt đẹp. Borobudur quay mặt về hướng đông cao 42 m, dài mỗi mặt, chân đền cao 123 m. Nếu đi hết các bậc thang hành lang để lên đến đỉnh tháp thì bạn đã trải qua quãng đường dài 5 km. Các tường thành ở mỗi tầng được phủ kính bởi 2.672 bức phù điêu, 504 tượng Phật được chạm trổ công phu mô tả cuộc đời Đức Phật và Bồ Tát, phát thảo những câu chuyện về thiên đường và địa ngục. Toàn bộ 1 triệu 600 ngàn phiến đá lớn nhỏ của Borobudur được chạm trổ một cách tinh tế và đẹp đẽ đã tạo nên vẻ đẹp hùng tráng cho Borobudur. Và cho đến tận ngày nay, các nhà khoa học cũng không thể nào lý giải được làm cách nào mà người Sava cổ xưa đã đưa được các khối đá lớn đến như vậy để dựng nên đền Borobudur vì hầu như toàn bộ hòn đảo Sava có rất ít đá và chúng không đủ để có thể xây dựng nên một ngôi đền hùng vĩ đến như vậy. Đền Angkor Wat Đền Angkor Wat nằm trong quần thể kiến trúc Angkor, được đế chế Khmer xây dựng từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 15. Có thể nói Angkor Wat chính là di sản vĩ đại nhất mà người Khmer để lại cho hậu thế ngôi đền nổi tiếng với các bức phù điêu bao quanh đền thờ, mô tả sự thi Ấn Độ giáo và các huyền thoại của vị thần Hindu và cuộc sống bất tử. Bên trong ngôi đền còn có rất nhiều các phù điêu được khắc trên các bức tượng. Điều cuốn hút du khách tham quan ngôi đền này chính là những hành lang nối dài với vô số bức phù điêu được chạm trổ tinh tế và ấn tượng. Mỗi hình ảnh đều không hề trùng khớp với nhau, từ động tác cử chỉ cho tới điệu bộ, ngôi đền được xây dựng theo nguyên tắc xếp đá trước điêu khắc sau. Toàn bộ công trình vĩ đại này chủ yếu được xây dựng bằng đá xoa thạch, là loại đá lớn có trọng lượng ít nhất là 5 tấn, kết dính với nhau bằng một hỗn hợp hồng. Màu được làm từ thực vật chứ không phải là vữa. Đá xoa thạch của đền Angkor Wat là loại đá có chứa silic tinh khiết, khó mài mòn mặc dù thời tiết ở Campuchia cực kỳ ẩm ướt. Vậy nên trong nhiều thế kỷ liền, ngôi đền vẫn còn nguyên vẹn. Theo nghiên cứu mới đây, những viên đá sa thạch khổng lồ được sử dụng để xây dựng ngôi đền Angkor Wat vào thế kỷ 12 được đưa tới thông qua một mạng lưới hàng trăm kênh rạch chằng chịt. Cụ thể khoảng 5 đến 10 triệu khối sa thạch có trọng lượng khoảng 1,5 tấn đã được đưa đến từ những mỏ đá của một ngọn núi gần đó. Khi sử dụng hình ảnh vệ tinh, các nhà khoa học đã phát hiện ra một con kênh dài gần 34 km được dùng để vận chuyển đá từ những ngọn núi đến nơi xây dựng. Phát hiện này đã giúp giải thích làm thế nào mà một ngôi đền khổng lồ như Angkor Wat được xây dựng bằng 5 triệu tấn đá lại chỉ hoàn thành trong vòng 35 năm. Mặc dù theo tính toán phải mất hàng trăm năm nếu sử dụng các công nghệ có sẵn vào thời điểm đó, Tuy nhiên, còn nhiều điều về kiến trúc của ngôi đền vẫn chưa thể lý giải. Ví dụ như làm cách nào mà người xưa đưa các khối đá hàng chục tấn, khối nặng nhất có 65 tấn, lên cao hàng chục mét để điêu khắc. Làm sao họ lập ngói mà không cần bàn tay? Mỗi viên đá hàng trăm ký được chồng lên nhau đều không có chất kết dính. Nhiều nơi người ta thậm chí còn không nhìn ra chỗ ghép. Việc thoát nước ở các đền thờ cũng rất kỳ lạ, Lỗ thoát chỉ rộng khoảng 20cm, trải qua hàng nghìn năm bị đất cát và lá cây vùi lấp, nhưng kể cả khi mưa lớn cũng không xảy ra tình trạng ngập úng. Ngôi đền Connaught Orissa Ngôi đền Connaught Orissa là một đền thờ mặt trời được xây dựng theo phong cách truyền thống của kiến trúc Kalinga vào thế kỷ 13, nằm bên ngoài thành phố Puri ở Orissa, bên bờ biển của vịnh Bengal có niên đại vào khoảng năm 1250 trong triều đại vua Narasimha Deva đệ nhất. Toàn bộ cấu trúc của nó mô phỏng một cỗ xe ngựa khổng lồ của thần mặt trời Surya với 12 cặp bánh xe bằng đá. Kondalit khổng lồ với đường kính 3 mét, chạm trổ rất tinh xảo được kéo bởi vài cặp ngựa đá. Ngoài những hình ảnh về các nam thần nữ thần chiến binh động vật, các loài chim hay vũ công, hiện nay ngôi đền chỉ còn lại một phần tàn tích do bị tàn phá bởi thời gian. Cấu trúc chính để mái trường ban đầu thậm chí còn cao tới 70 mét. Trong đó, các nhà khoa học tin rằng ở đỉnh đền thờ còn có khối nam châm nặng 52 tấn giúp các bức tượng có thể treo lơ lửng trong không khí, nhưng đã bị sụp đổ vào thế kỷ 17. Năm 1984, nó đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới cũng như nằm trong danh sách 7 kỳ quan tại Ấn Độ của tạp chí Time. Đền Ise Jingu. Đền Ise Jingu được biết đến như là điểm đến linh thiêng nhất của đạo Shinto. Nơi đây được coi như ngôi nhà tinh thần của người Phật. Đây là ngôi đền thuốc sự tôn kính bậc nhất trong số các đền thần ở Nhật Bản từ hơn 2.000 năm trước. Ise Jingu là phức hợp của hơn 125 ngôi đền nằm trong thành phố Ise, tỉnh Mei, chia làm hai khu vực. Phía trong gọi là Naku, còn đền bên ngoài gọi là Gekyu. Ngôi đền nằm ở vị trí trung tâm Naikyu, cũng là ngôi đền lớn nhất Isegren, có niên đại từ thế kỷ thứ ba, được cho là thờ nữ thần mặt trời Amaterasu và nhận được sự tôn kính lớn lao hơn so với các điện thờ bên ngoài. Lý do này xuất phát từ tín ngưỡng của người Nhật Bản Tại đây, nữ thần mặt trời đã trao chiếc gương đồng lên thiên Chaitano Kagami cho vị hoàng đế đầu tiên của đất nước, biến ngôi đền trở thành nơi quan trọng và thiêng liêng nhất của toàn dân tộc. Một điều thú vị về Isechingu là toàn bộ các điện thờ ở cả Naiku và Giku cũng như cầu Yuchi bằng gỗ dài 100 mét lối vào Naiku đều được xây dựng lại mỗi 20 năm. Đây là một phần trong niềm tin của đạo Shinto về cái chết và sự tái sinh, cũng như tìm kiếm sự vô thường trong những điều không hoàn hảo. Du khách đến đây không được phép chụp ảnh các đền thờ chính. Điều này phần nào làm tăng thêm sự bí ẩn, vẻ huyền bí của nơi này